Chúng ta phải cố gắng tìm cách thoát khỏi tình trạng hiện tại, bất cứ nơi nào nó phát sinh. Ông Putin nhấn mạnh trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo tham dự nghị thượng đỉnh của cộng đồng các quốc gia độc lập CIS ở Astana, Kazakhstan vào ngày 14 tháng 10. CNN dẫn lời lãnh đạo Điện Kremlin nói thêm, Nga luôn hoan nghênh các nỗ lực hòa giải của bất kỳ ai, miễn là họ hướng đến việc làm dịu tình hình, vì lợi ích của tất cả những bên tham gia xung đột, kể cả Mỹ và châu Âu. Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2, Moscow đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Kiev và các đồng minh phương Tây. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký một sắc lệnh chính thức loại bỏ mọi khả năng đàm phán với chính quyền Putin. Động thái nhằm đáp trả việc chính phủ Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực Ukraine sau cuộc trưng cầu dân Ý bị Kiev tố cáo là bất hợp pháp. Nga và NATO đồng loạt tập trận hạt nhân gian đe Cả Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đều tổ chức các cuộc tập trận riêng rẽ có sử dụng khí tài có khả năng mang đầu đại hạt nhân trong bối cảnh gia tăng căng thẳng về cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Theo Bloomberg, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 10 cho biết đã xúc tiến diễn tập quân sự, quy tụ 3.000 binh sĩ cùng với 300 phương tiện quân sự và hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yas. Quân đội Nga đã diễn tập tàng hình các bệ phóng tên lửa di động dưới mặt đất trước hệ thống do thám của đối thủ đồng thời bảo vệ khí tài trước nguy cơ bị phá hoại. Moscow chưa tiết lộ có tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chiến lược thường niên có tên là Grom vào tháng 10 hàng năm hay không. Các sự kiện Grom trước đây thường huy động nhiều tàu ngầm, máy bay và tên lửa tham gia. Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho hay Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này đang theo dõi sát sao các động thái của lực lượng hạt nhân Nga. Cũng theo ông Stoltenberg, khoảng 14 nước thành viên NATO sẽ tham gia vào cuộc tập trận hạt nhân chưa Stifat đã lên lịch từ trước, bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 tại khu vực Tây Âu. Các hoạt động tập trận này sẽ diễn ra cách biên giới Nga khoảng 1.000 km, dự kiến kéo dài trong 2 tuần, với sự tham gia của hàng chục tiêm kích, máy bay hộ tống, máy bay trinh sát và tiết dầu. Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Gennady Gatilov, đại diện thường trực Nga tại Văn phòng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva cảnh báo Moscow có thể từ bỏ thỏa thuận với Ukraine về xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nếu có điều kiện tận lợi cho việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga không được thực hiện. Moscow giải thích, các lệnh trừng phạt quốc tế do Mỹ và châu Âu phát động đã khiến việc xuất khẩu các mặt hàng của Nga trở nên bất khả thi. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Gatilov cho biết, phía Nga đã viết thư và liệt kê một danh sách các khiếu nại gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres các quan chức Liên Hợp Quốc sẽ đến Moscow vào ngày 16 tháng 10 để thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận. Tổng thống Putin cảnh báo thảm họa toàn cầu nếu NATO xung đột trực tiếp với Nga. Việc đưa quân đội NATO vào cuộc giao tranh trực tiếp với Nga sẽ là một bước đi thiếu khôn ngoan và có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo ngày 14 tháng 10 sau Hội nghị Thượng đỉnh Trung Á, Nga ở Astana, Kazakhstan. Khi được hỏi liệu NATO có đưa quân tới Ukraine nếu nước này sắp thất bại trong cuộc xung đột với Nga hay không, Tổng thống Putin cho rằng đó sẽ là một bước đi nguy hiểm có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu. Tôi hy vọng những người nói về điều này sẽ có đủ thông tin tình báo để ngăn cản bước đi nguy hiểm như vậy xảy ra, nhà lãnh đạo Nga cho hay. Tổng thống Putin cũng khẳng định cần phải hiểu từ đánh bại có nghĩa là gì trong cuộc xung đột Ukraine. Mọi người có thể hiểu điều này rất khác nhau, Tổng thống Putin nói, đồng thời cho rằng một số người coi việc bán đảo Crimea, bỏ phiếu gia nhập Nga năm 2014 là một thất bại của Ukraine. Phương Tây đã cung cấp hàng tỷ USD hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2 năm 2022, trong khi Mỹ cam kết sẽ ủng hộ Kiev lâu nhất có thể để đánh bại Moscow. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhiều lần khẳng định liên minh quân sự này không phải là một bên trong xung đột Ukraine. Tuy nhiên, tuần này, ông Jens Stoltenberg thừa nhận chiến thắng của Nga cũng sẽ được coi là thất bại cho toàn bộ phương Tây và thừa nhận NATO cung cấp sự hỗ trợ chưa từng có cho Kiev để tránh kịch bản trên xảy ra. Những bình luận của ông Jens Stoltenberg chẳng khác nào sự xác nhận công khai về việc NATO là một phần của cuộc xung đột, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medved cho hay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này đã một lần nữa yêu cầu hàng tỷ USD từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Quốc tế WB, cũng như đề nghị phương Tây hỗ trợ nhiều vũ khí phòng không hơn để tiếp tục chiến đấu với Nga. Moscow từ lâu đã cảnh báo về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhận định động thái này chỉ kéo dài cuộc xung đột và làm tăng rủi ro đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. OPEC cộng cắt giảm sản lượng dầu, gáo nước lạnh của Saudi Arabia có đẩy quan hệ Mỹ-Trung Đông tiếp tục xấu đi. Điều gì đã khiến quan hệ Mỹ-Trung Đông tiếp tục xấu đi? Tổng thống Biden nói rằng Saudi Arabia sẽ phải đối mặt với hậu quả trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng không vui về việc cắt giảm sản lượng dầu của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng. Các động thái của OPEC cộng nhằm giảm sản lượng có thể làm tăng giá dầu mỏ và các sản phẩm liên quan được coi là đứng về phía Tổng thống Nga Putin. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ có những hậu quả đối với Saudi Arabia sau quyết định đứng về phía Moscow và cắt giảm 2 triệu thùng dầu trên ngày vào tuần trước sẽ có một số hậu quả đối với những gì họ đã ủng hộ Nga, ông Biden cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên CNN. Những nhận xét trên báo hiệu sự từ bỏ đáng kể những nỗ lực gần đây của ông Biden nhằm tìm kiếm mối quan hệ hợp tác với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, đồng thời đặt ra nghi ngờ về tương lai của mối quan hệ an ninh Mỹ-Saudi Arabia. Phản ứng dữ dội của Quốc hội Mỹ đối với Saudi Arabia cũng đã leo thang mạnh mẽ trong tuần này sau khi Chủ tịch Đảng Dân Chủ Robert Menendez đầy quyền lực của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đe dọa đóng băng việc mua bán vũ khí và hợp tác an ninh với vương quốc này. Ông này nói, Thái tử Mohammed đang giúp thúc đẩy chiến dịch quân sự của ông Putin thông qua OPEC cộng. Ông Menendez nói rằng, đơn giản là không có chỗ để chơi với cả hai bên trong cuộc xung đột này. Trước đó, Saudi Arabia tiết lộ Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhờ nước này tác động, hoãn quyết định giảm sản lượng dầu thêm một tháng nữa. Điều này có thể là nhằm tránh kịch bản giá nhiên liệu tăng cao. Đúng vào giai đoạn quan trọng của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nơi chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Biden sẽ gặp áp lực lớn. Chuyến đi không thành công của Tổng thống Biden OPEC và các đồng minh chiến lược do Nga dẫn đầu đã quyết định cắt giảm sản lượng dầu, khiến Washington đã cân nhắc nhiều tới khả năng có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc Quốc hội Mỹ thúc đẩy một đạo luật để làm tan rã hoàn toàn OPEC, gửi đơn khiếu nại trực tiếp lên Tổ chức Thương mại Thế giới, tịch thu tài sản ở Mỹ của các nước thành viên OPEC. Có thể thấy rằng, nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với OPEC, mối quan hệ giữa Mỹ và các nước Ả Rập ở Trung Đông sẽ hoàn toàn thay đổi và họ sẽ trở nên đối địch với Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Saudi Arabia để đề nghị OPEC điều chỉnh sản lượng dầu mỏ. Tuy nhiên, rõ ràng là các nước thành viên OPEC như Saudi Arabia đã không chấp thuận và chuyến đi của Tổng thống Mỹ đã không thành công. Các nước OPEC và đồng minh, gọi là OPEC Cộng, tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Vienna quyết định giảm sản lượng dầu nhằm ổn định giá dầu quốc tế. Động thái này của OPEC làm phá sản kế hoạch kìm hãm lạm phát trong nước của Đảng Dân Chủ Mỹ bằng cách điều chỉnh giá dầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. David Goldwyn, cựu quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề năng lượng quốc tế của Bộ Năng lượng Mỹ, cho hay khi lạm phát đang làm suy yếu tăng trưởng toàn cầu và châu Âu đang phải vật lộn để có các nguồn cung cấp năng lượng thay thế trong thời gian diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Việc cắt giảm sản lượng dầu lớn như vậy là một lời tuyên chiến về kinh tế và ngoại giao. Trên thực tế, có những dấu hiệu cho thấy Saudi Arabia và các nước OPEC khác đang xa rời Mỹ. Saudi Arabia và các quốc gia vùng vịnh khác đang tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế trên quy mô lớn, đa dạng hóa nền kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng hàng loạt, buộc Saudi Arabia và các quốc gia vùng vịnh khác phải lên kế hoạch chiến lược dài hạn, Saudi Arabia đã quyết định xây dựng một thành phố thông minh hiện đại trải dài 170 km ở sâu trong sa mạc, bằng cách ứng dụng kinh tế kỹ thuật số, xây dựng đường sắt cao tốc và dựa vào các công nghệ năng lượng mới như quang điện, một thành phố kiểu mẫu mới. Hiện đại sẽ được xây dựng trên vùng sa mạc của Saudi Arabia. Dự án này gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật trong quá trình thiết kế và đòi hỏi sự đầu tư rất lớn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, các thành viên Hoàng gia Saudi Arabia đã quyết định thành lập một liên doanh để bước đầu xây dựng xong cơ sở hạ tầng của thành phố này vào năm 2030, cho phép hàng triệu cư dân sống trong một thành phố ba chiều mới, tập trung cao độ. Đây là một ý tưởng vô cùng táo bạo và là một kế hoạch xây dựng đô thị chưa từng có của nhân loại. Để thực hiện một kế hoạch như vậy, rõ ràng không thể dựa vào một vài quốc gia phát triển như Mỹ. Nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ của mình, Saudi Arabia phải lựa chọn những đối tác mới. Trung Quốc, với năng lực xây dựng cơ sở hạ tầng vượt trội, đã lọt vào tầm ngắm của các nhà hoạch định chính sách Saudi Arabia. Các công ty Trung Quốc đã tham gia xây dựng các thành phố thông minh ở Saudi Arabia. Trong tương lai không xa, thành phố hiện đại tiên tiến nhất thế giới có thể trở thành biểu tượng của Saudi Arabia. Đồng thời đây cũng sẽ là cách quảng cáo tốt nhất cho năng lực xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Các nước phương Tây như Mỹ sẽ không hài lòng về việc Saudi Arabia hợp tác với Trung Quốc, duy trì một khoảng cách nhất định với Mỹ. Đối với Saudi Arabia, duy trì một khoảng cách nhất định với Mỹ có thể là lựa chọn tốt nhất để chuyển đổi nền kinh tế và xây dựng các đô thị hiện đại. Mặt khác, Mỹ đề nghị Saudi Arabia và các nước thành viên OPEC khác tăng sản lượng khai thác dầu để giảm giá dầu. Điều này rõ ràng sẽ gây tổn hại đến lợi ích cốt lõi của các nước thành viên OPEC. Vì vậy, họ sẽ không dễ dàng đồng ý với các đề nghị của Mỹ trừ khi Mỹ trao đổi lợi ích, giúp Saudi Arabia và các nước OPEC khác giải quyết các vấn đề trong việc điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế. Nếu không, các yêu cầu của Mỹ không thể được đáp ứng. Có thể nói, mâu thuẫn giữa Mỹ và các nước OPEC như Saudi Arabia khó có thể hòa giải. Vì vậy, duy trì một khoảng cách phù hợp với Mỹ là một lựa chọn khôn ngoan. Các quốc gia Ả Rập ở Trung Đông đã quyết định lựa chọn con đường đi riêng và duy trì khoảng cách nhất định với Mỹ trong quá trình phát triển kinh tế. Trong ngắn hạn, Mỹ sẽ không bị gạt ra ngoài lề ở Trung Đông. Tuy nhiên, về lâu dài, nếu chính sách Trung Đông của Mỹ không thay đổi, mối quan hệ Mỹ với các nước Ả Rập ở Trung Đông và Iran sẽ không có sự thay đổi về cơ bản. Đối với Mỹ,